Ví dụ số 1 đó là minh họa cho dạng toán viết phương trình mặt phẳng alpha song song với mặt phẳng beta. Khi đó n của alpha và n của beta là bằng nhau. À, ví dụ 1 này, trong không gian với hệ trục tọa độ OYZ người ta cho điểm A có tọa độ là trừ 1, 3, trừ 2 và mặt phẳng P có phương trình là x trừ 2y trừ 2z cộng 5 sẽ bằng 0. À, phương trình của mặt phẳng Q đi qua A và song song với mặt phẳng P là bài toán cho chúng ta bốn kết quả như này thì các em chú ý nhé đây này người ta cho trước mặt phẳng P mặt phẳng P này thì ta đã biết được vector pháp tuyến của nó rồi vector pháp tuyến của mặt phẳng P là các hệ số đứng trước x z nhé NP của chúng ta đây NP NP của chúng ta sẽ bằng 1 trừ 2 trừ 2 được chưa? Bây giờ người ta yêu cầu viết phương trình mặt phẳng Q Mặt phẳng Q này sẽ song song với mặt phẳng P Và đi qua điểm A đây Đó, điểm A này A có tọa độ là trừ 1, 3, trừ 2 Ta không viết đây nữa nhá. Thì mặt phẳng Q sẽ song song với P Khi đó N Đây N của Q sẽ cùng phương với n của p và n của q này cùng phương thì nó mình sẽ được quyền chọn một vectơ chỉ phương à, vectơ pháp tuyến giống vectơ pháp tuyến của mặt phẳng p nhé. n của q thì bằng n của p được chưa thế bây giờ ta có này n của q chọn bằng n của p đó sẽ bằng một trừ 2 trừ 2 mặt phẳng quy đi qua điểm A biết rồi vector pháp tuyến biết rồi thì chúng ta sẽ viết được phương trình mặt phẳng quy phương trình mặt phẳng Q có dạng như này 1 nhân với x trừ đi điểm A có tọa độ trừ 1 x của A trừ 1 thì nó là trừ đi trừ 1 bằng cộng 1 trừ đi 2 nhân với y trừ đi 3 trừ đi 2 nhân với z trừ đi trừ 2 bằng cộng 2 bằng 0. Và bây giờ chúng ta sẽ nhân tung cái này ra nhé. Q là x trừ đi 2y trừ đi 2z. Đó, nhân vào. Đấy. 1 Đấy. 1 cộng với 6 à, bằng 7. 7 trừ 4 bằng 3. Đây là phương trình bằng phẳng quy của chúng ta. x trừ 2y trừ 2z cộng 3 bằng 0 đối chiếu các đáp án à.